Khúc trung bình tại khu đông thành phố Hồ Chí Minh, sức tiêu thụ ở đây khá ổn định. Trong đó, dự án Sunview Town do tập đoàn Đất Xanh làm chủ đầu tư đã bán hết toàn bộ block đầu tiên chào bán và với block Sapphire đang được chào bán thì đã có khá nhiều người dân tìm hiểu và đặt chỗ. Lý giải về điều này, đại diện Đất Xanh cho biết nhờ vị trí địa lý, giá cả phù hợp, tiến độ nhanh chóng, phương thức thanh toán đa dạng là yếu tố thu hút lớn nhất. Bên cạnh đó, các chương trình khuyến mại kích cầu đã góp phần tạo nên sự sôi động cho thị trường bất động sản nói chung và dự án Sunview Town nói riêng. Cụ thể, vào ngày 12 tháng 7 năm 2014 vừa qua, Tập đoàn Đất Xanh đã tổ chức chương trình trao thưởng mua nhà, tặng nhà dành cho chủ nhân may mắn trúng căn hộ Sunview Town trị giá khoảng 800 triệu đồng. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp này tri ân khách hàng của họ, đồng thời khởi động chương trình bán block tiếp theo. Cho tới bây giờ sau mấy chục phút rồi thì ờ, nói chung là mình cũng còn rất là phấn khởi và rất là vui mừng. Lướt qua cái Sunview này thì cũng ờ, đưa ra quá nhiều cái cái cái ờ, ưu điểm mà mà khó có thể bỏ qua. Thứ nhất là về cái cái à, vị trí. Vị trí nó rất là gần với trung tâm, nó không xa và à, khi mà tới đây tham quan thì tôi thấy là cái, à, người ta cung cấp một cả một cái khuôn viên sống nó nó, nó hiện đại và cả thiết kế căn nhà nó cũng là một cái điều ấn tượng cái à, cái cuối cùng là là cái giá cái giá nó rất là hợp lý và nó nhận được sự hỗ trợ từ nhiều từ ngân hàng Áp dụng nhiều chính sách bán hàng, các doanh nghiệp bất động sản đã đạt được mục tiêu là đẩy nhanh tiến độ chào bán căn hộ. Được biết, vào ngày 20 tháng 7 tới đây, đất xanh tiếp tục mở bán block Sapphire thuộc dự án Sunview Đây là dự án khu phức hợp ven sông và kết hợp với giao thông thuận lợi ở quận 1, quận Thủ Đức và quận Bình Thạnh với mức giá công bố là từ 699 triệu đồng một căn 2 phòng ngủ. Và dự án thu hút nhiều người quan tâm tìm mua trong thời gian qua. Theo đại diện của CBRE Việt Nam, thị trường căn hộ sẽ tiếp tục duy trì bức tranh khả quan, giá bán dự kiến tiếp tục ổn định và có thể tăng nhẹ ở các dự án có tỷ lệ bán cao, vị trí đắc địa và chủ đầu tư danh tiếng. Tuy nhiên, mức độ cải thiện còn tùy thuộc vào tình kinh tế vĩ mô, ví dụ chính sách tiền tệ của chính phủ, tốc độ tăng trưởng GDP và thị trường việc làm.